Ramel cá xin chào à, tất cả các bạn nha à, Thì ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp những video à, cả của fan hâm mộ của mình Đã câu bài mồi à, đặc trị cá trôi, cá chép Hiệu quả và vi diệu nhất của mình Đây, đây là cái video đầu tiên Là cái câu được à, ba à, con cá chép nha các bạn ba con này với một con cá trôi nhỏ Máy cân gần 10kg nha các bạn đây là câu hỏi tự nhiên 100% luôn nha Và chính xác là bài mồi của mình Cái đã lên à, làm theo hướng dẫn của mình Và đã lên được cá Mình cũng rất là vui Khi những người à, làm mồi của mình Đã test lên được cá thành công Còn gì là sướng hơn không các bạn Các bạn cũng phải cũng à, làm thử Và trải nghiệm nha các bạn các bạn nhìn mấy con cá chép của chúng ta nó u nu u nằng đãi chưa mình ngồi đây mình nhìn không chịu còn không nổi các bạn nè à. mặc dù là không có đi câu được nhưng mà mình đây mình xem lại xem lại rất là nhiều lần rất là cảm giác rất là thích các bạn à các bạn có ai giống như mình không thời tiết chúng ta hôm nay nó trời rất là xấu mưa nhiều nên cá nó chậm ăn các bạn à phải chờ cho vài ngày sau trời nắng đẹp cá mới sẽ bắt đầu ăn lại các bạn ạ à. bốn cá xếp liền hàng rất đẹp các bạn nhìn rất nó muốn bắt không xin mời các bạn xem clip thứ hai nha clip đầu tiên nha các bạn đây là clip thứ hai nha các bạn tại vì bác ấy đi câu có một mình nè à. bác ấy đã không có quay lại được à, để mà mình gửi cho các bạn xem để các bạn à, tìm niềm vui nha các bạn đây là ba cái đã câu được 6 à, con 8 con trôi như thế này mà bạn ấy đã cho bớt hết đi chứ còn lại có hai con thôi Ý nghĩa bạn ấy câu lên từ mùa mùi chín năm mùi của mình ra và bạn ấy đã cho từng người để mình à, có niềm vui các bạn chia sẻ các bạn chia sẻ mỗi người một con để về nhà thưởng thức cùng gia đình cảm thấy vui vẻ không có gì là xui vui hơn không các bạn chủ yếu là mình chỉ là đam mê chứ mình ăn ăn cá rất là ít đa số là mình đi tặng hoặc cho đặc biệt là mình không bao giờ đi bán cá nha các bạn mình đã là đam mê rồi mặc dù người ta đến hỏi mua cá mình mình vẫn không bán mình chỉ để dành tặng cho những anh em thân thiết bạn bè gia đình hoặc người thân của mình hoặc là những người mà mình thân thiết quý mến nhất không các bạn các bạn nhìn hai con cá trôi của chúng ta này rất có nụ nặng luôn rất là đã các bạn à mình thích được khoái nhất là những cái pha mà dòng cá các bạn kéo những con cá lên mình chim ngưỡng con cá chim ngưỡng nó và sờ vào người của nó cảm giác rất là thích các bạn à các bạn có thích giống như mình không đây là clip thứ hai của bác ấy ấy đã chính xác à, ấy làm mồi một lần không giống như mình đâu ấy làm một lần lần mồi là 10 10 10 ký ký 10 lần các bạn ạ làm rất là nhiều luôn để dành câu vài tháng thì theo ngày cá nó ăn các bạn ạ không phải ngày nào cũng có cá chép đâu ngày có trôi đôi phi à, ngày thì có chép không ngày có vừa trôi vừa chép các bạn ạ rồi đây là clip à, thứ hai xin mời các bạn xem clip thứ ba nha Ok, đây là clip thứ ba nha các bạn. À, đó các bạn bếp ấy đang đang à, quay con cá gì vô. Mình nghĩ chính xác 100% đó là cá chép nha các bạn. Thì bác ấy câu một đặc trị cá trôi cá chép của mình. Là ngày hôm đó bác ấy lên lên rửa rất là nhiều cá, vừa trôi và vừa chép nha các bạn. Rất là thích luôn đó. Các bạn xem ấy pha dòng cá rất là thích và cho cá những dấu cá ta nó quẩy và nó giật giật cần câu tạo cho chúng ta một cảm giác rất là thích các bạn à mình là thích nhất nhất là cảm giác mà dòng cá các bạn cảm giác rất phê rất là sướng rất là thích thú những người mà đã đam mê môn, môn này thì chắc sẽ hiểu được như thế nào các bạn chính xác là bài mùa của mình nha các bạn xin mời các bạn xem clip thứ tư nha đây là clip thứ tư nha các bạn à bác ấy đang dòng con cá trôi trắng các bạn ạ à mà tuy là nó không có được to cho lắm nhưng mà rất khỏe các bạn nè bắt cái giờ rất là lâu bắt được nó dù đã vô sát bờ rồi mà chú cá chúng ta rất là mạnh các bạn ạ nó có cảm giác nào sướng hơn là khi mà mà một mình mà cầm cần câu mà dòng nhiều nó vô các bạn ạ thấy là nó đu quẩy nó giật giật sướng các bạn ạ cười thích thú các bạn ạ mình thích nhất cái cảm giác đó khi mỗi lần câu cá Đây là clip thứ tư Xin mời các bạn xem clip thứ năm nha Ok, và cái đã giật được nó rồi Ok, đây là clip thứ năm nha các bạn Đó, cái uh, à, cá nó vừa giật cái chuông xong Cái đang quay nó vô các bạn à Cái đang dịu rất là mạnh tay, rất là sướng Bác dịu rất là nhẹ nhàng, từ từ và tình cảm Để tránh tình trạng nó bị à, mà sức mép hoặc là bị uh, sảy cá nha các bạn nó nó dịu rất là từ từ để cho để cho chú cá chúng ta nó chạy được vô bờ các bạn à đó rất là nhẹ nhàng câu cá là một bộ môn trời đầy nhưng mà khi những người đã đam mê rồi thì mặc kệ mưa nắng sóng gió vẫn kiên trì ngồi ngoài hồ mặc dù là biết ra ngoài hồ ngồi đã có độ móng của nó tới 90% nhưng vẫn ngồi Ngày hôm nay mình câu không được thì ngày hôm khác mình câu Mình câu cho khi khi nào mà được cá thì thôi Đó mới gọi là đam mê các bạn à Ok, chú cá chúng ta đang chạy rất mạnh khỏe luôn kệ đó Gái cười rất là thích mắt Còn la rất là lớn các bạn à Rất là sẵn khoái con các bạn Nó, chúng cá chúng ta đã vô bờ rồi Ok, được cá rồi Đây là một đặc trị cá trôi cá chép của mình nha các bạn Đó, ấy đã cười nhân khoái kìa đó đã chưa cảm giác thích thú không các bạn còn gì là sướng hơn đấy, chắc chúng ta đã chưa u nù u nằng nè và thích không các bạn con này nhỏ thôi chỉ có hai ký các bạn à không có to nhưng mà mình tìm niềm vui các bạn đây là clip của bạn Minh Thu ấy đã có một đặc trị cá trôi cá chép của mình và đã lên được uh, một con cá chép rất là khủng các bạn à con này rất là khủng luôn các bạn biết con này bao nhiêu ký không các bạn bạn đã cân và đã gửi cho mình xem con này đến à, uh, 6 ký 9 nha các bạn còn thiếu một lạng nữa thôi là được 7 ký thấy không rất là khủng dài dài gần cả mét các bạn con cá hồ tự nhiên là một quạt đàng hoàng các bạn các bạn phục vụ nha đây bạn thấy hai anh kia đang cầm dông đó một anh đang cầm uh, cần câu đang quay quay gì đó một anh thủ sẵn cái giật đốt bạn biết ở dưới nước dính được con cá gì đó đang chạy chạy chạy chạy kìa rất là to luôn đã chưa đã chưa rất là bự luôn có các bạn biết đây là con cá gì đó là bạn ưa mà rồi chính xác 100% là cá chép rồi các bạn à mà chép rất là khủng luôn đó cho em vô trong giật là ok ngay liền ok em ấy đã vô được trong giật rồi các bạn à một con cá chép rất là khủng con này là con cái nha các bạn nên cái trứng nó rất là nhiều à, con này chính xác là đã cân ký rồi đã được à, năm ký sáu nha các bạn đó năm ký sáu ấy đã cân mà chụp hình mà gửi cho mình xem lên cái cân của các bạn nha à. con này được năm ký sáu rất là khủng luôn các bạn còn gì là vui hơn là bài mùa của mình mà lên được cái chấp khủng các bạn tất cả đã tại vì ở chỗ mình á mấy con chấp chấp à, chấp khủng á rất là nhát ăn tại vì giang hồ người ta coi luật nhiều quá lại phần người ta giăng lưới á đọc rồi nó nhát với lại một phần người ta chích điện ghê lắm các bạn à một ngày là chích điện rất là nhiều lần nên cá chúng ta rất là nhát các bạn à đấy đã chơi mình còn mình chim ngưỡng con cá không mà còn chịu không nổi các bạn à mình muốn sách cần ra mà hồ câu nhưng mà thời tiết không cho phép các bạn à là công việc của mình nó nhiều quá rồi không có thời gian để đi tới tết mồi cho các bạn với lại phần phần đó là mưa xuống rồi cá nó không chịu ăn mồi các bạn à. phải chờ cho mưa tạnh hẳn để trời nắng đẹp cá mới bắt đầu ăn lại các bạn à. cá rất là khủng luôn các bạn à. giúp cụ giúp cụ mà thấy nha các bạn đó hai anh hai anh vẫn cầm cầm cần câu máy anh à, săn quần cao cao lên để khỏi phải ướt quần các bạn à <laughs> bạn biết con cái nằm dưới các bạn chút nữa các bạn kéo vào siết ngay con cá nó một trắng các bạn à rất là dài luôn dài dài 7 8 cm lận mà rất là khỏe các bạn à đó lấy đang diều rất là đực là, là, là chắc cú để cho nó chắc cú 100 trăm là nó, nó đã vô được trong bờ và tránh tình trạng nó bị mất lưỡi các bạn à. lấy nó đưa vào xuống kìa ok lên hàng lên hàng chưa trắng các bạn à rất là to luôn con này không bự như mấy có hai kg lại thôi các bạn à các bạn thấy con cá gì nó đang bơi mà kia các bạn đó vàng ươm các bạn à. rất là đỏ luôn rất là khủng luôn các bạn à. đó là cá chép nha các bạn à clip này của bạn Minh Thu bạn đã câu mồi à, đặc trị cá trôi cá chép hiệu quả và vi diệu nhất của mình Đấy. anh à, ông anh của bạn ấy đang dòng à, con cá chép khủng vô các bạn à. con này rất là khủng luôn các bạn đó các bạn biết con này bao nhiêu ký và dòng rất là phê các bạn ạ anh đang à, thủ ngay cái giật để à, chính là phỏng mình vào để đưa giật quả vớt ngay đó các bạn đó đang thủ rất là nhìn làm chầm vào con cá các bạn ạ cá ta rất là to hãy sắp nó sắp quay vô bờ rồi anh ấy sắp giật được rồi các bạn ạ à. là to luôn các bạn ơi đã chưa wow cũng rồi à. vô vô vô ok ok cũng vô đã quá bạn ơi to cũng rồi luôn trời đã thiệt các bạn à cá quá to luôn các bạn à rất khủng luôn nè các bạn nè à bạn ấy đã cân ký và đã gửi cho mình xem con này là con cá chép và đã cân ký được à, 6 ký tư nha các bạn các bạn có thấy nó ở trong video là các bạn nhìn thấy nó nhỏ như vậy thôi nhưng mà thật ra các bạn căn ký lên rất là to các bạn ạ à. bạn nhìn ở ngoài rất là khủng nha ở trong quay video thì nó nhỏ thôi nhưng mà thật ra ở ngoài rất là to nha các bạn chính xác bài một đặc trị cái trò cái chép của mình nha các bạn đó tùy theo ngày à, con nước và thời tiết cá nó ăn các bạn nha à. ngày thì có cá trôi ngày thì có cá chép này thì có cả hai loại và cá rupi mè dinh đều dính nha các bạn các bạn cũng nên làm và câu thử nha các bạn mình xin chúc cho tất cả các bạn à, làm những bài mồi của mình trả lên lên được cá thành công nha các bạn đã chưa anh ấy gờ lưỡi nhiều rồi dính là bốn năm lưỡi luôn chạy nổi các bạn rất to luôn kìa cái bơn cá bơn không nổi kìa đó đã chưa ôi ơi to kìa trời bơn bơi không nổi luôn các bạn nè à. sáu 6 tư các bạn nè à. còn nặng luôn kìa đã chưa ok các bạn à đây là video lên cái chép cuối cùng của mình nha các bạn các bạn nếu thấy video này của mình hay hãy nhớ bấm like và đăng ký bật cả chuông thông báo và chia sẻ video này với lại tất cả mọi người cùng xem nha các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo nhé. Nhớ like và subscribe ủng hộ mình nhé.